Đây nhá hột anh ngâm và nước muối đây nhá nổi đây nhá đấy. ngâm ba hột chứ ngâm gì ngâm lắm ấy ngâm cho thoải mái đấy lắc đĩa đấy chợ đấy thử đi đồ của anh thì cứ thoải mái thôi à. qua anh thua chồng em 500 đấy hôm nay còn muốn 200 đây mang tới đây Thế mà về chả thấy nói năng gì, chỉ bảo sao hôm nay chỉ thấy gạ đi chơi ừ. Thế qua về cho em được trước đây đấy thế chồng đâu rồi à? không em bảo tí đến sau tí sau à đây nhé cần thử đâu chưa không này cái thử thử đi này đây dùng trái đây cho nó thoải mái này đồ anh mang đồ tới chơi nhà anh ăn ừ. à nhá ok nhá ok quất hết cái chỗ này, này, này. xíu này có xíu ừ. nhá có xíu của tay nhé bắt nhá tài này một triệu tài tài này một triệu à? có triệu cái đèn quá một triệu tài nữa tài ấy là hai con tài rồi Trong đi biển hay về Trong em đi 3 tháng về lần hai tài cho ba tài quá tăng ba giận đấy tài nắm tài cầu tài à cầu tài đó mạnh lên này ừ. xíu xíu này ba xíu ba xíu rồi à? một với tài 11 nút này 1 nút à, 3 vào trong rủ thêm mấy người nữa xuân đánh cho nó vui rồi ok xuống tay đi này Đây năm xíu xíu này ôi giời một hai ba bốn năm này chả nghĩa lại thua cái này hết xui thua là chuyện bình thường non tài hai nút à một hai ba bốn năm khóc ăn loạn thì nó ra cái gì mua ăn này đáng đếch và nhiều tí xíu đi qua tí xíu tí nốt đánh đấu được một hai ba bốn năm người xíu tiếp này xíu này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Dạ hết Xíu tiếp đi gì biết là cái gì xíu thôi mười tay đấy ô oh, hay nhỉ hay quá nhỉ bốn năm sáu tám chín mười xui tí nhỉ lại thua nóng cả người ừ, thua nhiều quá thôi cho tôi xíu đi xíu này tài khóa mãi thua xíu ta lại về xíu bao nhiêu đây mười đùa nhỉ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười

Sọc xem chồng về đâu rồi về đến nơi anh hết tiền của mẹ ui cái bao nhiêu đây không Tổng biết Trời không biết luôn rồi. ui chả ô này đến nhá đến đi bảy một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười 3 14 15 16 17 này phát 20 xíu